Hello các bạn à, Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem về chiếc mỏ mà mình mới chế Thì dạo này mình uh, hơi ít uh, đăng video lên youtube Các bạn biết đấy Vừa kỳ thi qua xong Và mình cũng không có thời gian để quay video và phần lớn cũng là do mình lười không muốn làm video trình nào nhưng mà bây giờ mình sẽ review về quy trình của cho các bạn xem thì các bạn cũng sẽ hiểu thì quy trình của nó cũng rất là đơn giản thôi các bạn nhìn thấy này cái ghim cái ghim thì mình buộc vào đây buộc mình buộc cực kỳ chắc luôn để cho nó không bị tuột và lực của nó giữ cũng không mạnh nên mình buộc thêm mấy cái dây chun giữ cho nó mạnh bây giờ thì nó giữ chắc lắm còn ở đây khoan một cái lỗ để đút mũi tên này các bạn nhìn thấy đây là mũi tên mình có thể đút vào đây ở đây mình cũng khoan hai cái lỗ ở hai bên để buộc cái dây chun này để kéo giữa hai cái dây chun thì mình cho một cái dây điện nhỏ hơn mình cũng mài một cái rãnh ở đây đấy để có thể vừa với cái dây này để mình đút ấy đạn vào

bạn xem nó bắn mạnh như thế nào nhé Ok clip review của mình đến đây là kết thúc Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại cho các bạn trong những clip tiếp theo nha Và mình hứa là tuần nào mình cũng sẽ ra video từ bây giờ Đó là nhiệm vụ của mình